Alo, alo, vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu 24 giờ của mình và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 thì đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn với những người thân yêu nhất của mình và trước màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái giao diện của cái um, kênh uh, soi cầu chuẩn 24 giờ của mình và hiện tại thì cái cái kênh của mình thì mình à, mới chỉnh lại cái à, giao diện à, của kênh thì à, quý anh chị em hãy à, chú ý về à, cái giao diện cũng như là cái kênh mới của mình các em nhé Đấy. và sau đây thì à, mình sẽ đi vào cái à, phần à, à, bảng mở thưởng của ngày hôm nay ngày à, thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 thì lịch mở thưởng miền Bắc của chúng ta ngày thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2019 nó đã sổ ra cho tất cả quý anh chị em quý em nhé. Và sau đây thì cho phép mình được điểm sơ qua cái giải đặc biệt của miền Bắc ngày hôm nay. Thì như quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy đây, giải đặc biệt miền Bắc hôm nay về có dạng năm số đó là 46181 như nhá, 461881 Đấy, hai con đầu vào là con 46 tâm càng một đầu 8 đít một ăn thẳng cho mình con đuôi đặc biệt hôm nay là con 81 kia nhá và nó hôm nay là nó có dạng tổng đó là tổng 49 kinh nghiệm nhé và in cho quý anh chị em bộ đề đó là bộ đề 13 cho ngày hôm nay ngày 16, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 đấy là cái à, bảng đặc biệt còn cái phần đầu đuôi lô tô ngày hôm nay thì như quý anh em chúng ta cũng đã thấy là cái đầu lô tô hôm nay thì ta có đầu 6 câm này đấy, đầu 6 nó đã câm hoàn toàn nó không ra cho mình cũng như cho bất kỳ quý anh chị em một cái nháy à, lô tô nào ở cái đầu 6 cả đấy còn lại cái đầu lô đặc biệt hôm nay thì à, chúng ta đã thấy là ta có đầu 4 và đầu 8 là ra cho mình cũng khá chi là nhiều nháy kem nhá và đặc biệt nhất hôm nay ở cái đầu 8 là nó rơi cho mình con đua đặc biệt ở cái đầu 8 Đấy, ra cho mình con 81 ngày hôm nay đấy là cái phần đầu lô tô à, còn à, cái phần đầu lô hai nháy hôm nay thì như quý anh chị em đã thấy ấy thì đầu lô hai nháy hôm nay thì nó xuất hiện cho mình ở cái đầu 1 này đấy. ở cái đầu 1 thì nó ra cho mình con 15 hai nháy này và tiếp đến là nó xuất hiện cho mình ở cái đầu 4 là ra cho mình con 43 hai nháy và ở cái đầu 5 cũng nó cũng xuất hiện cho mình à, con lô hai nháy đó con 58 quý nhau nhá Đấy. và ở cái đầu 7 thì cũng xuất hiện cho mình con 71 Đấy, 71 hai nháy qua cái đầu 8 thì cũng nói xuất hiện cho mình lô hai nháy đó là con 84 quý em nhá hai nháy thì hôm nay thì chúng ta cái đầu lô hai nháy nó ra cũng khá chi là nhiều cho tất cả chúng ta Đấy ở đầu ta có ở đầu 1 này đầu 1 xong đó là đến đầu 4 đầu 5 đầu 7 và đầu 8 đấy, đấy là những cái đầu lô hành nháy còn về phần đầu, đầu lô kép bằng hôm nay thì như quý anh em chúng ta cũng đã thấy thì nó xuất hiện cho chúng ta là cái đầu không này còn không không một nháy và tiếp đến là ở cái đầu 4 này đấy, con 44 này và cuối cùng là nó ra ở cho mình ở cái đầu 8 đây là ba cái đầu lô kép bằng ngày của ngày hôm nay còn về phần đuôi uh, lô tô miền Bắc hôm nay thì như quý anh em thấy uh, cái phần đuôi đi lô tô thì ta không có đuôi nào câm cả nhé tất cả các à, đuôi lô tô nó đều ra Đấy, có thì có là ở cái đầu lô tô là ta chỉ có đầu 6 câm thôi quý nhá còn lại tất cả các đầu nó ra cho mình dùng cũng khá chỉ là ok Đấy. <clears throat> cái đầu xuất hiện lô tô ít nhất là ở cái đầu 3 thì ra cho mình mỗi con 32 một nháy thôi quý em nhé đấy là cái phần à, giải bồi thường cũng như cái đầu đuôi lô tô miền Bắc ngày hôm nay và sau đây thì mình sẽ đi vào phân tích và à, đưa cho anh em tham khảo những cái à, con lô tô vào à, ngày mai ngày thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019 quý em nhé thì <clears throat> như quý anh chị em đã thấy đấy lô miền Bắc hôm nay nó ra thì cũng khá chi là uh, cũng khá chi là đều quý em nhé Đấy. đầu không thì xuất hiện cho mình là 00 02 05 09 đầu 1 15 29 này đầu 2 23 26 đầu 3 thì ra cho mình một con 132 đầu 4 thì 42 à, 43 hai nháy 44 47 đầu 5 thì ra cho mình con 58 hai nháy đầu 6 cấp đầu 7 ra cho mình 71 hai nháy 76 đầu 8 thì ra cho mình 81 84 hai nháy 85 và 88 đầu 9 thì 90 93 Đấy. và sau đây thì mình sẽ à, điểm sơ qua cho anh em những cái con lô tô à, miền Bắc đẹp cho ngày mai thì ngày mai thì ta có đầu 6 câm này đầu 6 câm này thì à, mình ở đây thì mình có xem qua những cái con lô tô miền Bắc cho ngày mai cho quý anh chị em tham khảo Đấy. thì ngày mai thì quý anh chị em hãy à, lưu ý cho mình là những con lô tô miền Bắc cho ngày mai này Đấy, những con à, lô, tô đơn thì ngày mai thì à, quý anh chị em hãy lưu ý cho mình cái con là đầu tiên đó con 03 cho ngày mai này con 03 quý em nhé con 03 thì mình cảm giác nó ngày mai nó rất chia là đẹp với quý anh ạ và nó có cái khả năng nó ra cũng khá là cao cho cái à, Ờ, đầu không mà có con không ba này tại vì là cái nhịp của nó, như quý anh em đã thấy đây thì cái nhịp nó ra cũng khá chỉ là đều anh em nhé đấy. thì đầu tiên thì à, mình muốn chia sẻ cho anh em là con cái con không ba cho ngày mai này đấy. con đầu tiên là con không ba quý anh em nhé và tiếp tục uh, à, chọn cái uh, con thứ hai mình sẽ chia sẻ với quý anh em đấy là cái con 40 cái này con 40 này nó cũng à, cái nhịp nó nghỉ nó cũng khá dài rồi và nó mới xuất hiện cho chúng ta cách đây là hai ngày đấy và hiện tại thì à, ngày ngày mai là ngày à, thứ ba thì liệu nó có xuất hiện hay không nhưng mà mình thấy con à, 40 này này nó cũng khá chi là ok và tiếp đến là con 50 con 50 các em nhé con 50 cho ngày mai nữa và cái con à, thứ ba mà mình cũng chia sẻ cho anh em đó con 60 và con 67 đấy là ba cái con bốn tổng là bốn cái con lô tô đơn mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em vào ngày mai ngày uh, thứ năm ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 thì ta có con 03 này rồi con 40 này đấy con 40 với em nhé và con 50 này 50 tiếp đến là con 60 và con 60 uh, 67 với em nhé 67 đấy là năm cái con lô tô đơn mà mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai với em nhé ngày thứ năm ngày mùng 7 tháng 11 đấy đây là năm con lô, lô tô đơn mà mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em em vào ngày mai thì năm trong năm cái con loto đơn này thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em là một con à, à, lô độc thủ và một con lô loto bạch thủ cho ngày mai quý anh nhé thì à, ngày mai ngày mai thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em một con à, lô tô à, à bạch thủ đầu tiên là một con loto bạch thủ thì trong bốn con loto này thì mình chiếu kết nhất là cái con 03 con 03 cho ngày mai này cho nên mình sẽ đưa bắt cho quý anh chị em là cái con uh, bạch thủ lô cho ngày mai là con 03 quý vị nhé Đấy, con 03 còn về phần độc thủ lô độc thủ lô thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em là một con độc thủ lô cho ngày mai trong bốn cái con lô tô à, năm uh, cái con lô tô mình chia sẻ này thì mình sẽ bắt cho anh em một con độc thủ lô đó là con 60 cho ngày mai quý em nhé Đấy. và mình sẽ chốt cho quý anh chị em tham khảo cái con độc thủ lô là con 60 cho ngày mai ngày thứ năm còn lô ghép xiên lô ghép xiên thì quý anh chị em hãy có thể là ghép là 60 này 60 này 67 này Đấy, và 03 50 50 quý anh nhá Đấy. Đây là hai cặp lô xiên là mình muốn uh, chia sẻ cho quý anh chị em vào ngày mai. Còn về uh, nếu quý anh chị em nào mà muốn uh, chơi uh, lô song thủ ấy thì uh, ở đây thì mình cũng có à, có những à, cái cặp lô tô nó ra, ra cũng rất rất chia đẹp đấy cái nhịp nó ra cũng khá chia là đều thì đầu tiên thì quý anh chị em phải để cho mình cái cặp 0330 cho ngày mai này đấy, cái cặp song thủ lô 0330 này nó rất chia đẹp cho ngày mai quý anh em nhé đấy, cái nhịp của nó hiện tại là nó đang nằm ở cái nhịp một nhịp một với quý em nhé đấy, thì ngày mai có khả năng nó à, sẽ ra cho mình một cái con à, 03 hoặc con 30 ở cái cặp không trong lô 0330 này đấy, đây là cái cặp đầu tiên mình muốn chia sẻ cho quý anh em và cặp thứ hai thì à, mình muốn chia sẻ cho anh em đấy là cặp à, kép bằng là 1166 em nhé 1166 thì hiện tại cái nhịp của con à, 1166 này á, thì nó là nhịp dài nhất là nhịp 4 đấy. và xuống nhịp 3 nhịp 2 và nhịp 1 hiện tại là bây giờ là à, nó xuất hiện cho mình cách đây 3 hôm đấy đó là con à, về cho mình con đề 11 thì hiện tại là ngày mai là ngày thứ tư thì có khả năng là cái cặp 1166 này nó sẽ xuất hiện cho anh em vào ngày mai các em nhé đây là cái cặp song lô mình muốn à, chia sẻ cho anh em vào à, ngày mai là cặp thứ hai và cái cặp song lô thứ ba thì à, cặp song lô thứ ba thì nó nằm trong nhiều cái đồ một đó là cái cặp 1881 cái cặp 1881 này cái nhịp nó ra khá chi là đều với nhau này Đấy, khá chi là đều này nhịp 4 này nhịp 3 nhịp 3 nhịp 3 và hôm nay nó đã đổ cho anh em là ở cái giải đặc biệt tuổi rác ngày hôm nay thì liệu cái à, cái tỷ lệ mà nó rớt lại của giải đặc biệt nó rơi lại anh em thì cái dạo này thì cũng à, mình thấy nó ra khá đều và cái nhịp đó cũng à, cũng ra cũng đẹp cho nên là mình sẽ bắt cho quý anh chị em thêm một cái cặp song lô đó là cặp 18 81 cho ngày mai với em nhé nếu như quý anh chị em kết lô rơi thì quý anh chị em có thể là vào à, để giao lưu tham khảo với em nhé đấy và tiếp đến là mình muốn chia sẻ với anh em một cặp nữa đây là cặp 2442 và cặp 2552 đây là hai cặp lô mình à, cặp song lô và mình à, cảm giác nó rất chia đẹp cho ngày mai các em ạ nếu như quý anh chị em nào mà kết cái cặp à, lô mà ở cái đầu à, 2 mà hai cặp liền kề nhau đấy là cặp 2442 và cặp 2552 thì quý anh chị em hãy tham khảo cho mình một trong hai cặp này đấy. và à, mình chắc chắn là một điều là một trong hai cặp lô này 2442 hoặc 2552 này nó sẽ nổ cho mình một một trong hai cặp này cho ngày mai mà nếu như là cái cặp nào mà nó xuất hiện ví dụ cặp 24 xuất hiện hoặc cặp 25 xuất hiện thì à, nó sẽ về cho quý anh chị em là có thể là uh, rất chi là nhiều nhảy cho quý anh em tham khảo vào ngày mai quý em nhé đấy, đấy là những cái cặp là lô rất chi là cái nhịp rất chi là ra rất chi là đẹp cho ngày mai đấy. và tiếp nữa là mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cặp nữa đây cặp 2992 này cặp 2992 hiện tại thì cái nhịp của nó nó đang nằm nhịp một nhịp một cả quý em nhé đấy. và ngày mai thì có khả năng nó vẫn đã sẽ xuất hiện lại cho tất cả chúng ta cho nên là mình cũng à, đưa lên đây cho tất cả quý anh em tham khảo quý anh chị em nào mà có kết cặp nào ấy có kết cái cặp nào thì mình tham khảo cặp ấy quý em nhé chứ không, không mình chỉ đưa lên đây để à, cho anh em tham khảo thôi đấy, những cái cặp lô mình uh, mình thấy nó có cái nhịp đẹp đấy nó nó có có cái nhịp ra là rất chi là ổn định đấy, cho nên mình sẽ chia sẻ đây cho quý anh em tham khảo mình kết cái cặp nào thì mình vào cặp ấy quý anh em nhé đấy. và nó chỉ dành cho những anh em nào mà chơi uh, đam mê cái phần song lô thôi và sau đây thì uh, mình sẽ chia sẻ cho anh em một cặp nữa cặp 5995 đấy cái nhịp của nó thì ra cũng khá chi là đều đấy nó đang nằm nhịp một nhịp một quý em nhé nhịp một nhịp một và ngày mai thì cũng là cái nhịp một nếu như mà cái, cái nhịp của nó nó ra đều thì quý anh chị em hãy tham khảo cho mình đấy cái cặp tiếp theo là cặp 895 và cuối cùng mình muốn chia sẻ cho anh em là cái cặp 9889 cái cặp 9889 này thì nó cái nhịp nó ra cũng à, là nhịp 1 nhịp 2 đấy, nó cũng chạy cũng à, có cái quy luật đấy và hiện tại thì mình cũng thấy nó là cái cặp cũng khá chi là đẹp đấy, quý anh em mày tham khảo thêm cho mình đấy. và đây là những cái cặp song lô mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai quý em nhé đấy. cho nên là quý anh chị em nào mà kết đấy, có ưa thích ờ, cái phần song lô thì hãy ờ, tham khảo cái những cái cặp lô mà mình có chia sẻ đây vì cái nhịp nhịp của nó thì rất là ok cho nên là quý anh ờ, chị em nào mà kết thì mình vào không kết thì mình dừng ở mức độ giao lưu tham khảo quý em nhé đấy là ở cái phần uh, lô tô còn sau đây thì mình sẽ đi sang cái phần đấy là phần à, à, soi cho anh em những cái à, cầu à, của đuôi đặc biệt vào ngày mai cũng như là những cái à, à chạm mà của đuôi đặc biệt ngày mai nhá. Thì à, sau đây thì mình chỉ à, chia sẻ lại cho anh em là một cái cầu mà hiện tại thì nó chạy cũng à, khá chỉ là dài ngày rồi từ à, cái ngày mùng 1 đến cho hiện tại đến ngày hôm nay ngày mùng 6 thì nó vẫn cứ chạy đều quý vị thì uh, quý anh chị em hãy để cho mình nhé thì mình à, sẽ lấy cái con đầu vào của tháng 9 này bắt đầu từ ngày mùng 1 này ở đây ta có con 61 này hay ở đây ta có con 40 và tiếp xuống đây ta có con 91 này và tiếp xuống đây ta có con 41 và tiếp xuống ta có con 30 Đấy. và ở đây ta có 58 này ở đây ta có 97 97 quý em nhé thì quý anh em ta có này ngày mùng 1 tháng 11 này thì ở đây con 6 con 1 này Đấy, con 6 con 1 mình sẽ lấy hai con đầu vào này là chạm chạm cho cái ngày là ngày 11 à, ngày mùng 1 tháng 11 các nhá. Thì ta có à, có đuôi con đặc biệt là về con 68 thì ra là cái chạm 6 Đấy, từ hai con đầu vào của cái tháng 9 này. Đấy. Và tiếp cho ngày hôm sau, tiếp cho ngày hôm sau thì ở cái vị trí này là ta có con 4 con 0. Thì mình sẽ tiếp tục là lấy con 4 con 0 này, hay lấy hai con đầu vào này để bắt làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 2 tháng 11 thì ngày mùng 2 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình con 94 này. Thì ta tiếp tục và ăn được cái chạm 4 ta tiếp tục ăn được cái chạm 4 và ăn được cái bóng của con 4 là con 9 các nhá thì ăn thẳng với mình con đuôi đặc biệt là con 94 đấy của ngày thứ hai và sang ngày thứ ba ngày thứ ba thì ở cái vị trí đầu vào của à, bên này là có ta có con 9 và con 1 thì mình sẽ lấy con 9 con 1 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 3 tháng 11 các nhá thì ngày mùng 3 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình là con 11 thì ta ăn được cái chạm 1 đấy, ta đã ăn được tiếp tục là ăn cái chạm 1 đấy và tiếp tục cho ngày hôm sau ngày hôm sau là ngày mùng 4 thì à, mình sẽ lấy cái hai con đầu vào của ngày mùng 4 tháng 11 Đấy, ngày mùng 4 tháng 11 quý em nhé à, xin lỗi quý em mình sẽ lấy cái cái hai con đầu vào của ngày mùng 9 à, mùng 4 tháng 9 là con 4 và con 1 này làm chạm cho cái ngày ngày mùng 4 tháng 11 thì nó, ngày mùng 4 tháng 11 nó về cho mình con 43 thì ta tiếp tục ăn được cái giảm 4 Đấy. và tiếp tục cho ngày hôm sau ngày hôm sau là ngày hôm qua ấy, quý nhé là ngày mùng 5 tháng 11 thì ở cái vị trí này thì mình sẽ có là con 0 à, và con 3 thì mình tiếp tục lấy con không và con ba làm chạm cho cái ngày là ngày à, mùng 5 tháng 11 thì ngày mùng 5 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình con 90 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm không Đấy, ta tiếp tục ăn à, cái chạm không từ hai con đầu vào của trùng ngày nó mà à, của cái tháng là tháng 9 nhá và ngày hôm nay cũng tiếp tục như vậy ở đây ta sẽ có hai con đầu vào là ngày con 5 và con 8 thì đuôi đặc biệt hôm nay nó về cho mình là con 81 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 8 cho ngày hôm nay Đấy, ta tiếp tục ăn được cái chạm 8 cho ngày hôm nay quý em nhé và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục à, xuất hiện cho tất cả quý anh chị em thì chúng ta sẽ có à, hai cái chặn cho ngày mai đấy là chậm 9 và chậm 7 cho ngày mai quý em nhé đấy. ta sẽ lấy hai cái con đầu vào lấy con 9 và con 7 này làm chặn cho ngày mai quý em nhé đấy. và cái cầu thì nó chạy thì à, cũng khá chi là dài ngày rồi quý em nhé đấy. và liệu nó có tiếp tục chạy cho quý anh chị em vào ngày mai không thì mình cũng không dám khẳng định 100% là nó sẽ chạy nhưng mà cái cầu mà nó đang chạy thì chúng ta cũng hãy nên tham khảo đấy chúng ta hãy nên tham khảo với em nhé và nếu như à, cái cầu này mà mình có đưa lên cho tất cả quý em thì mấy quý chị em có kết đấy thì à, có kết đấy có trùng ấy trùng à, trùng cầu ấy hoặc là trùng với những cái chạm ấy thì quý anh chị em có thể là hòa à, để mình có thể tham khảo thêm quý em nhé Đấy. thì ở theo những cái vị trí này cho ngày mai thì ta phải có tiếp tục là chạm 9 và chạm 7 quý em nhé chạm, chạm 9 và chạm 7 Đấy, và chạm 7 cho ngày mai theo những cầu này Đấy đây là cái cầu đầu tiên mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em vào ngày mai quý anh nhé và tiếp tục thì mình sẽ đưa cho anh em tham khảo một cái cầu nữa một cái cầu tiếp theo và đây là cái cầu thứ hai mình muốn chia sẻ đến cho cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai quý anh em nhé cái cầu này thì nó chạy cũng khá nhiều ok nhưng mà hôm nay thì nó đã đổi bóng rồi quý anh em ạ nó đã đổi bóng này thì à, nó chạy cũng từ đầu tháng đến giờ thì à, mình bắt đầu lấy cho nó là từ cái ngày là ngày mùng 1 nhé ngày mùng 1 Đấy, tháng à, 11 của năm 2017 thì ta sẽ lấy hai con đầu vào ở đây ta có con đầu tiên ta có 8 con 3 này sau đây ta có 99 này và đây ta có con 31 này sau đây ta có con 40 này sau đây ta có con à, 90 90 cái nhá và sau đây ta có 03 và ở đây ta có con 71 này 71 <clears throat> cái nhá thì nó ăn như sau Đấy, con 8 mình sẽ lấy con 8 và con 3 này làm chạm cho cái ngày là bắt đầu đầu tháng của cái năm 2019 của tháng 11 này là con à, à, lấy con 8 và con 3 này làm chạm cho cái ngày là ngày à, 1 tháng 11 năm 2019 thì nó về cho mình là con 68 thì ta là cái chạm 8 này và sáng tiếp tục như cái cầu này cái à, cầu này, mình sẽ lấy tất cả cái con đầu vào Đấy, của cái ngày trùng ngày và trùng tháng nhưng mà lệch năm nhé, nhé. Đấy, cách nó một năm Đấy thì à, ngày hôm sau ở đây ta có 99 thì ăn về cho mình con 94 này thì ta tiếp tục là ăn được cái chạm 9 này Đấy, chạm 9 và bóng 9 anh em nhé và sang ngày à, mùng 3 thì ở cái vị trí này là ta chạy có con 3 con 1 thì ăn về cho mình con 11 này thì ta tiếp tục là ăn được cái chạm 1 này Đấy. và sang ngày mùng 4 thì ở cái vị trí này là hai con đầu vào là con 4 còn không thì ăn về cho mình con 43 Đấy, 43 thì ta ăn được cái chạm 4 anh em nhé ăn được cái chạm 4 và sang ngày mùng 5 thì ở cái vị trí con đầu vào này con 9 còn không thì nó ăn thẳng về cho mình con 90 luôn ăn thẳng về cho mình con 90 thì ta đã cái hai cái chạm đấy và ngày hôm nay ngày mùng 6 thì ở cái vị trí này là ta con không còn 3 thì ăn về cho mình con 81 đấy, thì nó không ăn chậm à, à, chạm thật mà nó ăn chậm bóng em nhá nó ăn nó ăn thằng ăn bóng đấy, đấy là cái uh, bóng của con 3 là con 8 thì ăn về cho mình con đuôi đặc biệt ngày hôm nay là con 8 em nhá đấy. và tiếp tục cho ngày uh, ngày mai ngày mai em nhá ngày thứ năm ngày mùng 7 tháng uh, à, 11 à, thì ta sẽ có chạm 7 và chạm 1 theo những cái cầu này các nhé theo những cái cầu này cho ngày mai thì mình sẽ có là cái chạm 7 và chạm 1 cho cái cầu này Đấy, ta sẽ có mình sẽ ghi ra đây mình sẽ đưa ra đây các nhé ta sẽ có chạm 7 và chạm 1 cho cái cầu này này Đấy, chạm 7 Đấy, và chạm 1 cho cái cầu này cái cầu này nó chạy cũng khá chi đầu kia các nhé Đấy. 83 thì về 86 ăn 88 99 thì về ăn về 94 31 thì ăn về 11 40 thì ăn về 43 Đấy, 90 ăn thẳng 90 03 ăn bóng 3 ăn về à, con 8 ăn về 81 và ngày mai đây là ta có chạm à, 7 và chạm 1 Đấy, cho ngày mai và đây là cái cầu à, thứ hai mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em và sau đây thì mình sẽ đi vào cho anh em một cái cầu thứ ba cái cầu thứ ba đó các anh em nhé và ở cái cầu thứ ba này thì à, những à, ngày trước đó là nó ăn à, ăn ăn à, thẳng chạm và nó đã nghỉ hai ngày ăn chạm bóng thì hôm nay nó quyết tiếp tục quay trở lại là ăn thẳng chạm tất cả các anh em thì cái cầu này thì quý anh chị em mà xem cái video của mình từ à, mấy hôm trở lại đây thì có lẽ là à, sẽ à, cũng nhận ra được cái cầu của mình hay cái cầu trong ở trong cái giải đặc biệt tuần này thì à, bắt đầu nó cái cầu nó chạy là bắt đầu từ cái ngày đấy là ngày à, à, mùng 1 mùng 1 quý anh em nhá mùng 1 tháng 11 năm 2019 là ngày đầu tháng luôn thì sẽ mình sẽ lấy à, cái con à, đuôi của đặc biệt của trên nó của cái tuần trước đó là cái ngày 25 tháng 10 thì tại hai cái con đặc đuôi của đặc biệt đó là con 8 con 4 là mình sẽ lấy con 8 con 4 làm chạm cho cái ngày ngày 1 Đấy, cho cái ngày trùng thứ cũng nhé trùng thứ Đấy. và khác ngày Đấy. thì uh, ta sẽ có hai con đầu vào là con 8 con 4 này kết hợp Đấy. Rồi ta sẽ lấy con 8 con 4 làm chạm cho cái ngày um, mùng 1 tháng 11 thì ta là ăn được cái con đuôi đặc biệt là con 68 thì ta tiếp tục ăn con 68 này và ngày hôm sau là ngày mùng 2 thì ở cái vị trí này là con 019 thì mình sẽ lấy con 019 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 2 thì ngày mùng 2 tháng 11 thì nó về cho mình con 94 ta tiếp tục ăn được cái chạm 9 Đấy, cho ngày mùng 2 và sang ngày mùng 3 à, thì ở cái vị trí trên đó là con 1 con 6 mình sẽ lấy con 1 con 6 làm chạm Đấy, cho cái ngày mùng 3 tháng 11 thì nó ăn về cho mình con 11 là ta tiếp tục ăn được cái chạm 1 với em nhé và bước sang ngày mùng 4 này ngày mùng 4 thì ở cái vị trí trên nó là cái con 3 và con 9 thì mình sẽ lấy con 3 con 9 làm làm trạng ý nhá cho cái ngày mùng 4 thì ngày mùng 4 nó về cho mình con 43 thì ta tiếp tục ăn được cái chậm 3 của hai cái con đuôi à, uh, của giải đặc biệt với nhé và tiếp tục sang ngày uh, hôm qua thì hôm qua thì ở cái vị trí này là ta có con 4 và con 2 thì con 4 và con 2 thì nó không ăn uh, thẳng về uh, đuôi đặc biệt của cái ngày là ngày mùng 5 mà nó ăn không ăn chạm thẳng với nhé mà nó sẽ ăn sang chạm bóng Đấy, chạm bóng của con 4 là con 9 các em nhé thì an ta là con 90 của ngày hôm qua ngày mùng 5 tháng 11 và ngày hôm nay thì ở cái vị trí cũng như vậy luôn thì mình sẽ có hai con à, à, ở trên à, của ngày hôm nay là của ngày 30 là con uh, à, 9 con 8 thì mình sẽ con 9 con 8 làm chạy cho ngày hôm nay thì ta ăn cái con 81 ngày hôm nay thì ta ăn cái chậm 8 này ta ăn cái chậm 8 hiện nhá và nếu như cái cầu này nó tiếp tục chạy cho ngày mai thì ở cái vị trí này là ta con 6 con 2 con 6 và con 2 này là là hai cái cơn chạm của đuôi đặc biệt vào ngày mai Đấy, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2009 mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh em tham khảo Đấy. và sau đây thì à, mình sẽ à, đi vào cái phần đấy là chốt à, chạm đề cho quý anh em tham khảo vào ngày mai quý anh nhé chạm đề đấy. thì ở cái à, phần chạm đề ấy, thì à, đầu tiên thì mình sẽ bắt cho anh em là hai cái chạm theo như cái cầu này đang nó đang chạy Đấy, hai chạm thì à, ta sẽ có là chậm 6 và chậm 2 cho ngày mai này chậm 6 này chậm 6 và chậm 2 Đấy. còn tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là tổng 16 này và tổng 16 thì nhá và tổng 05 05 Đấy đây là hai cái tổng đề mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai Đấy. kết đề là chạm à, 16 à, chạm à, kết đề chạm là chạm à, 2 và chạm 6 còn tổng đề là tổng 16 và tổng 05 đấy đấy là bốn cái tổng đề và dựa theo ba cái à, hai cái chạm đề và à, hai uh, cái à, tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là ba cái bộ đề đó là bộ đề 23 bộ đề 12 và bộ đề 24 anh nhé còn ở bộ ở bộ đề 23 thì nó gồm có 232 này đấy, 282 373 và 787 đấy. còn ở bộ đề 12 thì nó gồm là có 121 này 171 161 và 676 đấy. đó là bộ đề 23 bộ đề 12 còn ở bộ đề 24 thì nó gồm là 242 292 747 và 797 em nhé đấy. đấy là à, những cái uh, con số mà mình muốn chia sẻ lon cho tất cả quý anh em vào vào ngày mai với em nhé ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019 thì ngày mai ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 Đấy. kênh uh, soi cầu 24 giờ chốt cho anh em độc thủ lô 60 bạch thủ lô 03 lô ghép chiên 60 67 03 50 Đấy. và kết chạm đề đây là chạm 6 và chạm 2 tổng đề là kết tổng đề đây là tổng 16 và tổng 05 các em nhé còn à, dựa theo à, à, những cái chạm đề và những cái à, tổng đề thì mình bắt cho anh em ba cái bộ đề đấy là bộ là à, 23 12 và 24 đấy. và mình sẽ à, lên dàn cho quý anh chị em đấy, theo như ba cái bộ đề ở à, ở trên đây đấy họ bộ đề 23 bộ đề 12 bộ đề 24 quý em nhé đấy. đây là những con số mà mình muốn à, chia sẻ lên cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai quý em nhé ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 thì quý anh chị em nào mà trùng cầu trùng kèo đấy thì à, hãy vào giao lưu tham khảo vào à, văn nghệ trà đá bia hơi quý nhé còn quý em nào mà không à, không đúc kết đấy, không trùng cầu không trùng kèo ấy, thì chúng ta chỉ ở mức độ là à, xem thôi đấy, không à, chỉ xem tham khảo xem vui thôi quý anh nhé đấy. và sau đây thì phần cuối video thì à, quý anh chị em nào mà có sẽ vào à, xem vào cái video của mình ấy thì à, thấy cái video của mình hay thì hãy để lại cho mình mọi những lượt like cũng như lượt comment quý em nhé vì mỗi khi quý anh chị em mà để lại cho mình bằng lượt like cũng như, như là những lượt comment thì uh, giúp mình cũng như giúp cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chữ số lấy một cái niềm động lực cũng như là lấy được cái điểm tương tác để giúp kênh càng ngày càng phát triển Đấy. và quý anh chị em hãy bỏ ra cho mình à, một chút thời gian một chút thời gian quý em hãy à, nhấn chia sẻ cái video của mình cũng như cái kênh của mình cho tất cả mọi người tất cả bạn bè tất cả quý anh chị em trên mọi miền tổ quốc đều biết đến cái kênh của mình cũng như là cái video của mình để có thể vào tham khảo ấy tham khảo được những cái đường cầu cũng như là những à, cái con số mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em hàng ngày quý em nhé và phần à, cuối video thì à, mình à, cũng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào buổi tối ngày mai với em nhé ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 mình chúc tất cả quý anh chị em là một ngày phát lộc phát tài sau 6 giờ 30 quý anh em nhé